Xin chào các bạn đã quay trở lại với YouTube của Vietech 88. Sau một loạt các video review đánh giá rất nhiều máy laptop hot hiện nay, à, thì mình sẽ làm thêm một chuyên mục đó là top các sản phẩm laptop ngon, bổ rẻ trong từng phân khúc và tầm giá. Hy vọng là chuyên mục mới này sẽ có thể giúp ích được cho các bạn à, trong việc lựa chọn cho mình chiếc laptop ứng ý nhất. Mở đầu sẽ là 5 video về laptop gaming hot nhất hiện nay các bạn nhé. Đầu tiên là Lenovo Legion E530. Ở với thiết kế bắt mắt một viền benzen tương đối mỏng nhưng lại đem đến sự chắc chắn cùng với màn hình 15,6 inch, tấm đèn IPS độ phân giải Full HD 1920 x 1080 với các cổng kết nối hết sức đặc biệt đặt ở phía sau máy, chứ không như thiết kế bình thường đặt ở trái hay là bên phải của máy. Trang bị thêm đèn LED giúp các bạn nhận biết được đỡ phải đứng dậy và quay người. Bàn phím thì có một chế độ màu sáng trắng và hai cấp độ sáng. Lenovo Legion i530 với phiên bản i7 8750H 8GB RAM DDR4, ổ cứng HDD 1T thoải mái để cài đặt và lưu trữ game. VGA rời NVIDIA GTX 1050, chiến game thì rất là ok. Với LOL, FIFA thì miễn bàn, mượt mà sắc nét, mắc cấu hình, ok test ra À, còn các game nặng hơn thì à, không dám max cấu hình mà chỉ dám để phù hợp nhất, lúc đấy chơi mới ổn được như PUBG, PC GTA 5. Lenovo Legion i530 e là laptop chơi game, có cấu hình khá, thiết kế mỏng nhẹ, nên để chơi game đạt hiệu suất tốt nhất thì mọi người nhớ phải cắm sạc để công suất hoạt động tốt hơn. Ngoài ra thì đồ họa như dùng Premiere để render hay là mở trục tab khác nhau như là game Premiere Web thì vẫn cứ là ok mượt mà. Với tầm giá là 22 triệu, ờ, bạn hãy mua nếu có số tiền hợp lý để chơi game nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho các bạn biết một con máy mà mình rất là ưng ý Đó chính là MSI GE63 7RD với cấu hình Core i7 7700HQ tốc độ 2.8GHz 16GB RAM DDR4 2400MHz SSD 128GB NVMe VGA GTX 1050 Ti thì máy đã đạt được công suất để chơi game cực kỳ hiệu quả. Thêm vào đó là sử dụng đồ họa thì đừng hỏi, đồ họa nào cũng chấp nhận hết kể cả nặng đô. Ấn tượng đầu tiên thì rất là hầm hố, góc cạnh tông màu đỏ đen tăng tính kêu minh của máy, nắp lưng được làm từ chất liệu nhôm phay xước. Bàn phím thì miễn chê, đèn LED RGB như một đặc sản của MSI, à, ờ, các bạn tùy biến theo sở thích riêng của mỗi người. Màn hình 15,6 inch, độ phân giải Full HD là một điểm mà mình rất là hài lòng. Độ sáng 300 nits, cơ chế là các bạn đã đủ hiểu rồi đó. Cầu kết nối thì vẫn như vậy, nhưng một điểm chú ý đó chính là chế độ chuyển tốc độ siêu nhanh Super Speed Plus hỗ trợ chuyển dữ liệu lên tới 10 gigabit trên giây, nhanh hơn khoảng 20 lần chuẩn usb 2.0. Ở thiết kế hầm hố thế này, các bạn nên chuẩn bị tiền mà mua thôi, vừa rẻ vừa ngon mà chỉ có 26 triệu thôi các bạn nhé. Trời ơi, vị thần mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi, các bạn đã nghĩ ra chưa? Ở đây, mình đang nói đến chính là Acer Predator Helios 300, tỏa sáng rực rỡ ở phân khúc gaming tầm trung. Các bạn nghe nhắc đến vị thần mặt trời là các bạn đã hình dung ra thế nào rồi đấy. Với một thiết kế sang trọng, đậm chất kim thủ và ngầu, phía bên cạnh là các viền đỏ cùng với tông màu đen toàn bộ của máy đã làm nổi bật lên logo hình quái thú chính giữa màn hình cùng dòng chữ Predator. Màn hình thì 15,6 inch, phân giải Full HD, không bám bụi và không bám vân tay. Cấu hình Core i7 8750, thế hệ thứ 8 với 6 nhân 12 luồng, xung nhịp 2,2 đến 4,1 GHz, RAM 16GB DDR4 bus 2666MHz với hai thanh RAM và có thể nâng cấp lên 64GB. Chơi game thì các bạn miễn phải bàn, độ khủng thế này thì các bạn phải hiểu rồi đấy. Nếu các bạn sợ chơi game nhiều mà hư máy thì không sao, quạt rất là to, đủ sức để chống chọi với độ xử lý của chiếc máy này. Lúc nãy thì là thần mặt trời, còn bây giờ mới đáng sợ, đó chính là người ngoài hành tinh Dell Alienware 17R5. Bề ngoài ờ, với logo phát sáng và thêm tới 4 dải đèn LED bên hai cạnh máy đủ để các bạn điều chỉnh màu sắc. Cả combo máy và xả có 5kg, không nặng lắm để các bạn có thể dinh à, về được đâu. Cấu hình của chiếc laptop trên bàn mình đây sử dụng chip Intel Core i7 8750H, RAM 16GB, DDR4, 256GB SSD, tốc độ đọc là 2989,4 megabit trên giây, tốc độ ghi là 1095,3 megabit trên giây Ổ HDD 1T thỏa sức tải game với card đồ họa VGA GTX 1070 của NVIDIA thích game nào chơi game đấy. Màn hình thì đừng phải hỏi, 17,3 inch, to, tha hồ mà nhìn. Viên máy thì đương nhiên là dày rồi, gaming mà lại. Độ phân giải thì Full HD, 2K, 4K, coi phim thì thỏa sức mà thưởng thức. Thế thôi nhé, các bạn có thể thưởng thức với 45 triệu, nhưng ngon bổ rẻ các bạn ạ. Và cuối cùng không ai khác đó chính là MSI GT83 Titan, con máy mà mình cho là ngon của ngon các bạn ạ. À không, sai rồi, đầu con, góc cạnh, dày cui và dĩ nhiên là nặng nữa. Máy có cấu hình khỏe và bạn cũng cần phải có sức khỏe để có thể vác cỗ máy nặng 4,5 kg. À, chưa tính cục sạc nên mình đặt cho nó là như vậy đó các bạn. Với hai cục sạc to là các bạn hiểu rồi, ai mà có được. Đẹp á? Không phải đâu, mà là quá đẹp. Vỏ ngoài bằng nhôm titan phay chống xước dài 6mm, bao bọc màu đen và tích hợp hai dải viền đỏ, tạo nên sự nổi bật của máy. Dày công kênh nhân cấu hình mới khủng. Máy sử dụng core i7 thế hệ thứ 7 Kabilec i7 7920HQ cho xung nhịp 3.1 GHz, 6 nhân có thể ép xung lên tới 4.3 GHz. RAM của chúng ta có 4 khe cắm với 32GB RAM sẵn có trong máy DDR4 Burst 2666MHz hỗ trợ nâng cấp tối đa lên tới 64GB, có một ổ SSD 512GB, M2 và một ổ HDD 1T, các đồ họa thì hai cái, song cả GTX 1080 8GB, cơ khủng chưa? À, ngắm cũng đã xuống rồi, chưa chưa nói đến việc sử dụng thì mắc xuống luôn. Nhanh tay nhanh tay mua nhé các bạn, chỉ có 100 triệu thôi các bạn ạ. Trên đây là 5 mẫu máy laptop gaming hot nhất hiện nay mà mình có tổng hợp được từ website của Vietech 88. Nếu các bạn cần xem video review chi tiết thì hãy click vào các video ở phần mô tả nhé. Tất cả các mẫu laptop gaming này đã đều được anh Phong Ducati review rất là chi tiết rồi. Nếu các bạn còn có câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy để lại comment để giao lưu với mình nhé. À, và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.